Em à, Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Giả Đá xin chào à, quý anh chị nhé Thì hôm nay em à, tiếp tục review cho quý anh chị chúng ta sản phẩm Sơn Viano Đánh giá xem là dòng sản phẩm này chất lượng với các sản phẩm khác nó chất lượng như thế nào quý anh chị nhé Thì mình đánh giá này mình em review cũng đánh giá là người công tâm lên quý anh chị ạ để lựa chọn mong giúp quý anh chị lựa chọn làm sao sản phẩm của chúng ta hiệu quả và tốt nhất để chúng ta lựa sơn khi trước khi sơn nhà quý anh chị nhé đây thì em đang chuẩn bị cho hai non đây quý anh chị đây là sơn à, Vinalo Vĩnh chị nhé à, đây ạ em để trong này cũng lên rõ hơn nữa à, Vinalo Palic sơn chống à, thấm quý chị nhé ở đây còn thằng này là cũng là Vinalo sơn chống thấm đây quý chị dòng hai thằng này thì một thằng của ngoài bơm sơn ngoài một thằng là sơn sơn sơn sơn sơn chống thấm Vinalo đây nhé một thằng là sơn cao cấp của nội thất quý chị nhé sơn nội thất ạ mã số đây em nói đi mã số đây ký hiệu mã số nó nằm ở dưới đây mã số đây nhưng mà chúng ta không nói đến à, mã số nữa thì à, cũng à, chắc chắn lắm cũng tem mát đàng hoàng cũng đề trên đây là sử dụng chỉ sử dụng khi nắp thùng còn nguyên không có dấu cậy mở quý chị nhé trên thùng đây đều như vậy để có tem mát đàng hoàng cái đó thì em muốn đến thì công dụng của nó thì chúng ta thử xem cái công dụng nó uh, chất lượng uh, tốt như thế nào quý chị nhé thì hôm nay em đánh giá hai sản phẩm này thôi còn đằng sau đây uh, chúng ta lại có những sản phẩm khác thì chúng ta không nói đến ạ đây ờ, quý anh chị nhé thì ờ, trước mắt thì ờ, tìm hiểu thì chúng ta nên tìm hiểu độ phủ độ độ che phủ cao và bề mặt uh, sân móng mịn và màu sắc tươi tắn bền màu chịu uh, chùi rửa tối đa quý anh chị nhé chống uh, nấm mốc ạ đây thì xem là nó lên một hai lớp sơn lên một hai lớp một hai giờ quý anh chị nhé một lớp cách nhau khoảng sơn từ 1 giờ một tiếng đến 2 tiếng sau chúng ta nên phủ lên tiếp theo ạ và độ dày trên lý thuyết của chúng ta thì 10 à, đến 12 à, mét trên một à, một lớp cũng chị nhé 10 mini đến 12 mini trên một lớp lý thuyết ạ lý thuyết đấy chúng ta nên theo dụng cụ thì cũng dùng cọ và lô chổi súng phun bình thường quý chị nhé thì dòng thông thấm đây là dòng thông thấm của Vinano thì cái thương hiệu thì em cái thương hiệu nào cũng đạt chuẩn cả vì nó đã được kiểm định của chúng ta rồi quý anh chị nhé thì trường hợp cái giá cả của hai bên xem là mình đối kháng trong cái giá cả thôi thì ngày hôm nay thì em chỉ đều là đánh giá thôi nếu như mà tiền đấy tiền mà giá cao thì tất nhiên là quý anh chị lựa chọn được dòng sân bóng và đẹp bền quý anh chị nhé chắc chắn là ở dòng sân rẻ kinh tế dòng sân thường thì chúng ta không thể so bì với thằng thằng cao cấp với thằng à, thằng rẻ tiền mình không đánh giá so với đấy được quý anh chị nhé nếu như hai thằng em nói ví dụ như nếu như mà chúng ta hai thằng à, tương đương à, tương đương tiền như nhau thì em nghĩ là nó chất lượng nó gần tương đồng như nhau thì uh, chúng ta phải đợi 5 năm sau để chúng ta mới có hiệu quả hay không thì chúng ta mới đánh giá đấy, đấy mới là thực chất chất nhất ấy rồi thì à, à, à, đây là thành phần cấu tạo của nó thì chúng ta có là nhựa những atic chất màu chất màu và chất chất màu và chất kìm quý vị nhé kìm kìm chống lão hóa nấm mốc của da chống thấm và kháng nước quý vị thằng này có dùng phụ da thì tùy theo cái mỗi của cái cái thương hiệu của mỗi nhà sản xuất thì nó có bản quyền riêng quý chị nhé thì ờ, mỗi cái phụ da chân công thấp thì nó ghi rõ vào đây cái của thằng Nino là cũng là dùng ờ, phụ da còn là sử dụng thì chúng ta nên để mặt để mặt để cũng tiêu ờ, chuẩn quy định nhé thì pha nó không nên quá 10 từ quá 10 từ 5 đến 10 phần trăm nước sạch các hãng nào từ 5 đến 7 đến 10 đâu quý vị nhé không cho nhiều đâu rồi đấy là em đang nói với thằng ngoài trời giờ thì chúng ta đánh giá cái thằng trong nhà này một chút xem là công dụng của nó như thế nào thì chúng ta nên đây là em đi review quý vị nhé chứ không phải là đây là của nó thì cũng công dụng dùng à, súng phun mũi chính nô trổi thì như các à, hãng khác là dùng à, súng với nô trổi thì độ phủ của nó từ 10 đến 12 trên một lớp nhé thì cách nhau 1 đến 2 giờ thì thằng của đây là thằng của thằng trong nhà thì sơn đây thì an toàn và sức khỏe và môi trường quý vị bảo vệ được ba cái chức năng sức khỏe và môi trường thì chúng ta nên xem cái cái thành phần của nó thành phần của nó thì cấu tạo từ adic và một à, một khoáng à, chất không màu quý vị nhé chất màu à, không chứa trì ạ một khoáng chất màu không chứa trì và với nước là phụ da mình có dùng phụ da nên chất lượng của nó độ phủ từ 10 đến 13 mét trên một lớp quý vị ạ Ờ, cũng được tức là độ tuổi này thì 13 đến 16 tùy theo cái nhị nhé tùy theo dân độ cấp có dòng là em vừa review của thằng Alex thì nó là 16 13 đến 16 đây 12 13 thì cũng được rồi nó tương đương nhau thì, thì à, so bì với à, giá tiền thôi thì hôm nay thì em cũng à, review tiếp sơn sản phẩm Vialo tức là em sẽ review các sản phẩm dòng sơn và cái mũ nhà hoặc là sơn giả cố giả đá em review cho quý anh chị để quý anh chị xem và tham khảo nhé hôm nay thì hôm nay thì em ờ, tiến bia cũng ờ, review cho quý anh chị như vậy thì ờ, các góc cạnh đây thì quý anh chị nhìn thấy và nhớ đánh giá và ủng hộ em tiến bia sơn giải gỗ giải đá nhé rồi là cuối video em tiến bia cũng xin phép dừng ở đây ạ xin quý anh chị xem thấy bổ ích và hữu ích thì hãy tặng em tiến bia sơn giả gỗ giả đá một like và anh chị em nào thấy hay thì hãy chia sẻ video này để cho các anh chị em khác xem và tìm hiểu để biết được chúng ta tìm thấy được cái cái dòng sơn sản phẩm của chúng ta sao tốt nhất để chúng ta mua về để sử dụng nhà sao cho bền màu và chắc chắn nhất quý chị nhé rồi thấy ờ, quý chị thấy hữu ích thì ờ, nhớ bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em ờ, tiến bia sơn giả gỗ giả đá có video mới là quý chị là người đầu tiên nhận được nhá rồi em xin chào lại quý chị video sau ạ à.